Mến hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, khu vực à, Nam Phao ở giáp biên giới với khu vực Hà Tĩnh Việt Nam mình nhé cách khu vực cửa khẩu Nam Phao là khoảng chừng 30 km thôi chắc là hôm nay thì mình sẽ ghi lại một số hình ảnh ở Nam Phao mà ngày Tết cuối cùng của Lào bên này bay đi là ngày Tết cuối cùng ở đây ấy gọi là chung cả nước Lào mọi người đều tổ chức bởi hiện tại thì các thanh niên mọi người vẫn đang còn đang chơi nhảy múa để mà đón Tết ờ, Bung Kim May nhá người Lào mọi người sẽ ờ, ra đây uống bia tổ chức uống bia ở đây quanh đây và mọi người sẽ nhảy với nhau nó thành từng nhóm mọi người ạ trên kia ông thế kìa dọc con ờ, phố này mình lên trên này để ghi hình cho mọi người xem những cái à, buổi cuối cùng ở bên này mọi người à, chơi Tết như nào Trấn này thì à, cách với đường biên giới Việt Nam là tỉnh Hà Tĩnh khoảng chừng 30 km là mọi người sẽ đi theo hướng Tây Giang Chỉ này đây mà các cái thì trấn nhỏ nhỏ cũng rất là sôi nổi và ngày hôm nay là sẽ là ngày cuối cùng bà con ở bên Lào mọi người sẽ ăn Tết Lào thì Giang xin nói ký với người luôn là Tết Lào hay còn gọi là Tết Phật hay cúng Phật Ờ, dân số Lào thì đa số là 90% là người đi theo Phật giáo cơ nên là những cái ngày lễ Tết này thì ý nghĩa của cái Tết uh, ờ, Bun Pi Mai, người ta gọi là tiếng Lào là Bun Pi Mai đấy là người ta sẽ ờ, té nước vào nhau để gột rửa đi những cái đùi, điều xui xẻo trong cái năm cũ và đón chào những điều tốt đẹp trong năm mới và khi người ta té vào ai đó là người ta mong cho người đó được bình an, hạnh phúc, may mắn và những người được té đó càng được nhiều người té thì sẽ gặp được rất là nhiều may mắn và thành công và thuận lợi trong cái ờ, công việc làm ăn đấy. Đấy như mọi người thấy là khu vực dưới này nhá, thanh niên là mọi người vẫn còn đang ờ, nhảy múa ca hát. Hôm trước thì <laughs> Giang uống bia lết hai ngày liên tục. Ở đây thì bà con là mọi người cứ nghe nhạc vừa uống bia đến gần uh, ờ, tối khuya tầm 10 giờ đêm mới nghỉ cơ và bắt đầu thì từ lúc 8 giờ sáng hôm nay là ngày cuối cùng ở đây đây một cái uh, ngã tư ngã ba của cái thị trấn uh, Nam Phao nhỏ này mọi người sẽ tổ chức thành uh, những cái nhóm năm sáu người sáu bảy người lại và mình cũng muốn đi khám phá một cái thị trấn nhỏ nhỏ này một chút thì nó giáp biên giới với Việt Nam mình Hà Tĩnh nếu như ở các nơi khác ấy mọi người mà có cái địa điểm sông ao à, đa số là sông suối ấy, mà nó rộng ấy mọi người sẽ tập trung đi à, lấy nước còn không thì mọi người sẽ à, tổ chức thành nhóm cho đó mọi người à, nhậu với nhau và té nước lên người nhau cái khu vực dưới này là không biết là có không tí nữa mình xuống dưới này xem nhé cái không khí Tết ở bên Lào như vậy thôi mở nhạc liên tục ô tô đi thì không có còi kiếp gì đâu nha mọi người nhé như mọi người hay à, tổ chức thành nhóm này thanh niên nam nữ những cái bạn nào mà nói chung là không cứ gì đâu mọi người là giang thấy là các nhóm à, thanh niên nam nữ có vẻ là máu hơn các à, bác lớn tuổi này các cháu nhỏ là mọi người hay dùng cái nước ờ, nước sạch mà là nước thơm lắm Ai hòm này Nước rất thơm mọi người nhé Nó gọi là cái kiểu mình gọi là nước hoa thơm ấy để ờ, buộc như này các cháu chơi như này buộc như này hay là có người đi qua người đi qua người có thể ném vào nhau và ờ, ném vào khách đi đường ấy để giới thiệu cho mọi người biết là thường là không phải dùng nước bẩn đâu những, những, những ai mà được ném các cháu ném vào là rất là may mắn ở đây thì đang thấy là có nhiều ờ, đồng bào người Việt Nam mình sang đây làm ăn đấy tại vì vùng giáp biên mà cách có mấy chục km thôi ô, oh, cái cháu này buộc rất là gọn vào đây đây là cái tắt ờ, đây <laughs> đây là cái uh, truyền thống nó rất là đặc trưng của đồng bào Lào bên này xuống dưới này thì uh, đây những cái bạn mà người ta đi những cái xe bán tải đây kìa đấy là người ta đi uh, vào những cái khu vực mà có thác nước đấy người ta chơi để người ta té nước vào nhau đấy thế là cái uh, mà Giang muốn chia sẻ mọi người là cái thị trấn nhỏ nhỏ Nam Phao này thấy là người Việt bên này là khá nhiều đấy quán người Việt đây những anh này là đi chơi mà người đi ờ, xe hẳn một xe thùng xe tải mấy chục người luôn như đang thấy là quán người Việt rất nhiều khu vực giáp biên này thì Giang thấy là ở bên Lào này này ờ, các cháu nhỏ đây đi ô tô đấy bắn nước đấy chở bắn nước khu vực này Giang thấy là còn màu làm này có một cái dãy núi khá là đẹp luôn này người này nhìn rất đẹp luôn không khí hôm nay buổi chiều này rất là mát ờ, cái ờ, Nam Phao này một thị trấn nhỏ nhỏ này thôi ở các ngõ ngách của ờ, nông thôn Lào ấy, mọi người cũng tổ chức cái, cái uh, Tết uh, Bun Phay này nha mọi người nhé rất rất nhiều luôn nói chung là khắp cả nước Lào nhưng mà tập trung nhiều nhất vẫn là thủ đô Ờ, viêng Chân thì không thể bằng ờ, luông pha Bông được luông pha bong và van viêng là hai cái thành phố thủ đô lớn của lào chúc tết rất là lớn luôn và lễ hội té nước thì rất là lớn còn các tỉnh khác thì người tổ chức ờ, nhỏ nhỏ thôi có như kiểu bên Việt Nam mình hay nói là Tết thì gia đình anh em hàng xóm người tập trung lại trước với nhau đây có một cái uh, tưởng niệm đấy nhạc liên tục luôn mọi người nhé không ngừng nghỉ đây bên này vẫn còn uh, các anh chị đang uh, vui đây này mình sợ nhất là bà bà con mà mời rượu bia đây bà con người ta vẫn đang chơi là để rượu bia Tết Lào đấy Không nghỉ luôn nhá Cứ từ sáng đến tối luôn Mọi người thấy không? là gia đình à, mọi người tự tổ chức với nhau đấy Bên kia là cũng nhạc nhẽo lắm Bây giờ mình mà vào mà bắt chuyện và chúc mừng uh, à, Umpi May một cái là lại lôi vào ông bia ngay hai ngày Giang đã gần sệt đi liên tục rồi hết tỉnh này à, tỉnh kia bà con rất là quý nhưng mình à, thì không uống được nhiều cứ vài chai vào cái là đấy, quay cu đơ ngay mà trong khi đó bà con thì à, cứ uống từ sáng đến tối liên tục cái hình ảnh nó rất là yên bình đúng không mọi người mình cảm giác là rất là yên bình giao thông thì hầu như là răng đấy là bên này thoải mái lắm trời chờ té nước đấy đấy bên kia là à, mọi người vẫn còn đang à, nhảy đấy vừa uống bia vừa nhảy vừa té nước vào nhau luôn vui đúng không mọi người đây những cái hình ảnh này hình ảnh mà giang à, ghi tại nó thực tế ở bên lào nha đây là vùng giáp biên còn để mọi người muốn vui hơn đông vui hơn thì mọi người phải lên luông phá băng và van viêng đấy đấy không không khí à, người ta bên kia đang à, rất là tích cực để múa dọc phía dưới này hầu như nhà nào cũng thế đâu này có khu vực tổ chức cả như mọi người ờ, được thấy là khi mà đi bên Lào rất là ít khi nghe đến tiếng còi lắm mọi người thật sự là nói chung là rất là hiếm vì ờ, bà con này người ta chấp hành khá là tốt việc ờ, tham gia giao thông ngày Tết của Lào thì Giang thấy thì mọi người tổ chức nói chung là ăn cũng rất là to đấy mọi người nhá nhất là các thanh niên nam nữ à, khu vực bên kia đấy Rồi các bạn nữ bạn trai nam nữ rất là đông vui luôn vùng này à, ngã tư một con đường này thì à, mọi người có chạy, chạy à, sang bên tỉnh khác nhá đấy sang một cái ấy khác thì bên này thì con đường này thì mọi người sẽ chạy về uh, Viêng Chăn và có thể chạy về uh, Siêng Khoảng nữa là mọi người sẽ chạy sang Savannakhet đi rất là nhiều tỉnh còn mọi người chạy thẳng thì là mọi người sẽ về Việt Nam thì mọi người sẽ tổ chức được theo nhóm như đang chia sẻ nếu mà mình vào tí là, là say bia say bọt là nguy hiểm lắm rồi tại vì mình uống nhiều lắm rồi và mình phi ờ, từ bên bạn Sapa kẹt về tận đây thì đấy à, mọi người nói chung là mọi người chơi vui lắm bên này không khí kẹt bu luôn không bao giờ là nghỉ đâu cả trai cả gái nam nữ đấy mọi người là cứ đi qua là mọi người té hoặc là thể cái sự may mắn mà cho những ai mà nhận được như vậy là do mình là đeo mic với lại là mình cầm máy quay ấy mình bảo mọi người là không không không té nước như hôm trước mà giang ở trên kia đã sội và đống người luôn ô ô ô ô có gần có gần ô ờ. ô bia đây mọi người nhá bia khá là to mà hẳn một cái ờ, cốc nó lít như này à, mình ờ, xin mời tất cả mọi người nhá cùng mình mà live khắp trai khắp trai khắp trai để thưởng thức kem bia lào nó như thế nào nhá phải ừ. nói là rất là ngon mấy thanh niên là đang chơi thoải mái để cho người ta quay đấy ok là ok là quay bên này quay bên này để, để cho mọi người vui cùng nhau được tí nữa mọi người sẽ đấy toàn gái xinh thôi làm nhà toàn gái sinh thôi rất là vui bia này ngon đấy bia này rất là ngon mọi người cảm giác là ngon để mình hòa chung với ờ, đồng bào ờ, lào bên này rất là dễ luôn mọi người không không như ở việt nam đâu cứ đả tạch tạch tạch thôi việt nam rồi ừ. cốc nó to quá mọi người uống từ từ quá mới gần hai lít hai lít hai lít hai nước nơ đầy này đấy có nhiều con gái mọi người chơi té nước thoải mái mà đấy. có nhiều những người này ờ, mà rất là may mắn và người ta sẽ nhận được rất là nhiều cái, ờ, cái phước báu trong cuộc sống của người ta ok ok xin ơi chép chép ngon đấy mọi người bia lào rất là ngon đấy các chị em phụ nữ là mà ngồi chơi này thôi khu vực này là kiểu ở bên này ấy chúng ta không không như ở Việt Nam mình đâu có một cái suy nghĩ gì đâu chúng ta cứ ờ, ăn Tết từ ngày 14, 13 là bắt đầu dọn dẹp 14, 15, 16 Trong vòng 3 ngày Đấy, Như bên kia người ta cũng ờ, nhạc Cũng bia thôi Hầu như đi đâu là cũng phải uh, bia và nhạc bia Lào thì rất là ngon Mọi người không dùng đồ nhắm đâu, chỉ ăn bim bim này ăn bim bim này, này. Đấy, ăn bim bim mà uống bia bia thì mọi người sẽ có cái đá này Đá lạnh này. Đấy. Việt Nam mình cái này một chút hạt rời à, Mọi người có thể là say à, và múa hát với đồng bào Lào là cả ngày luôn Khi đang chia sẻ là từ 8 giờ sáng Thêm uh, 12 rồi đi. Xào lao đi. À, đã xào lao à? ờ. hả? Ồ. Oh. Này, này, này. Ồ. Oh. Ồ. Chưa, chưa, chưa có người yêu. Đấy, dưới bàn này cũng thế, rất là đẹp. Bàn này cũng người vào. Xào lao rồi. Lao. Đi phổi. Có hai đứa. cũng rất là thích về đây xem mọi người xem là cái nào nó vô tư lắm thế là anh thế thôi có nghĩa là có người ăn nhiều thuốc à, à Hà Nội Hà Nội Hà Nội ờ, ờ để chia sẻ gái này đấy thì <laughs> rất là xinh gái anh tay luôn anh tay người youtube mà ờ đúng không à bạn đã có hỏi hỏi mình uh, quay video này để chia sẻ mọi người lên youtube à à nia nia đó nia mà nia ai rồi bây giờ bây giờ nói chung là đa số là thanh niên ở đây là mọi người là chưa có người yêu hầu như là con gái đây chưa có người yêu đấy trình gái là một mới tuyệt vời lắm ở đây thì không khí này sướng mọi người không phải uh, suy nghĩ một cái gì đâu nhỉ nếu mọi người sang bên này để một là sang du lịch này hai là mọi người có thể sang đây để đi chơi hoặc là thăm bạn bè à. rất là nhiều ờ, cái đoàn người ta đi ấy gái xinh mà ừ, gái xinh không người sang đây là vui thoải mái trình thoải mái đâu không phải ngại đâu người đi đường người ta té vào nhau không thì người ta nói nhau Giang chỉ uh, nói với mọi người nếu như mọi người sang bên này ấy, để mà té vào nhà sư thì mọi người không nên nhá. Cái đấy là không nên. Bên Lào người ta kỵ. phố này rất là nhộn nhịp nó à, bật quay này tiếp mình đưa đấy khói mọi người không uh, lớn Đấy, thanh niên ở bên này nó thoải mái cứ vô tư thôi mình không không suy nghĩ cái gì đâu như tết việt nam mình cũng vậy thôi đang thấy là con gái Lào uống bia còn tốt hơn là con trai Việt Nam nha Nếu một người xăm này thật sự để à, uống bia con gái Người ta sẽ xịt đi qua đường người ta xịt ai mà sẽ gặp được may mắn cho mọi người đấy không cứ thì trai hay gái là hay là như thế nào nói chung là du khách nước ngoài sang thì vẫn thoải mái đang chia sẻ là phía bên này cơm thì là của người Việt thì làm ăn bên này khá là nhiều bên này ờ, người Lào thì là người ta sống rất là thân thiện hòa đồng mấy bạn nào mà sang đây muốn lấy vợ Lào thì đơn giản thôi người chỉ nói được tiếng Lào là ok đấy là, là là ok là có thể tiếp xúc được các bạn đấy các bạn ấy thì ờ, tiếng Việt thì đôi khi là vùng biên giới thì đang không biết nhưng nơi khác thì có rất là nhiều người nói được tiếng Việt nhưng mà để mà người việt nói tiếng lào thì cũng rất là giỏi rất là nhanh sang đây làm ăn mà gái này của mình và Giang cũng xin chia sẻ luôn với mọi người là khi mình ờ, sang bên này thì mọi người cứ mang cái ờ, tinh thần ờ, chân thành để mình sang để mình góp vui với bà con ở bên này để mình chia sẻ những cái gì mà văn hóa Việt Nam cũng như là văn hóa bên Lào cũng như là mình giao lưu hai nước thì Giang nghĩ cái điều đấy rất là tốt thứ nhất là tốt cho các bạn nào mà chưa sang lần nào và hai là những bạn nào mà đã từng sang Lào và làm ăn rồi thì để à, có thể à, biết được cái à, ngày Tết đó là ngày cuối cùng của đồng bào Lào bên này nhá để cho mọi người chia sẻ những cái hình ảnh này với mọi người cái con đường này mọi người đi này là dọc hầu như là cứ tung tung bảy tung ba một hai người dọc theo một nhóm như này đi người tổ chức đấy thấy mấy chị em bên kia còn máu hơn nhỉ đấy. nghe nhạc bên này nhưng mà lại, lại uống bia nhảy bên kia đấy nghe nhạc bên này <laughs> uống bia nhảy bên kia đấy là một người biết là là, là người Lào người ta rất là đoàn kết ở bên này để mà xảy ra những cái vấn đề mà gọi là cãi cọ đánh nhau ấy thì rất rất là ít cái đấy rất là ok là mọi người sang bên này là yên tâm là không phải lo vấn đề mà sợ giao thông rất là đâu về tết mà như giang chia sẻ từ đầu là tết uh, pi may đấy là sự may mắn gột rửa hết những cái gì của cái năm cũ đi và đón chào cái năm mới mà nó tốt lành hơn đấy cho mọi người biết về cái văn hóa Lào bên này để mọi người có thể sang đây chơi, giao lưu, học hỏi lẫn nhau và có biết đâu mái chàng nào đó mọi người sang đây để kiếm vợ Lào đấy là rất bình thường đấy vừa về chiều lạnh lắm không như ờ, là buổi trưa nó nắng nóng thì còn được nhưng buổi chiều lạnh té nước xong là rất là lạnh các anh thanh niên người già thì ờ, là không máu bằng ờ, thanh niên được Đấy. người già là yếu <laughs> rồi là không thể sang một bên để thanh niên chơi thôi Đấy. Đâu mà đêm, tối là còn ờ, vui nữa cơ cũng đến 12 giờ đêm đấy uống 12 giờ đêm người ta mới nghỉ chứ thấy không người con gái uống bia còn tốt hơn người con trai uống bia kinh khủng luôn <laughs> cô bé kia xinh nhất kìa màu trắng là xinh nhất đấy đấy những ai đi qua được là may mắn là may mắn may mắn là là, là, là, là, là, là, là, là, đêm rồi người nhá thì chắc là mọi người cũng thay rồi này đấy rồi thì uh, giang cũng xin uh, cảm ơn tất cả mọi người uh, đã xem video của giang đến giờ phút này mọi người thấy hay thì giang like chia sẻ đăng ký ủng kênh nhé chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo bye bye gì đâu khắp trai khắp trai khắp trai nữa khắp trai nữa khắp chơi pino khắp trai pino rồi cái lao nữa khắp trai